Người ta thường nói sống trên đời cần phải trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với đất, nhất là không cảm thấy thẹn với chính mình. Làm người phải có nguyên tắc, sống thuận theo tự nhiên, biết trước biết sau, hành thiện tích đức ác sẽ được thần Phật bảo hộ, tự tại bình an. Biển lửa bỏ quên người hiếu thuận Vào năm Càn Long 49, ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông thường xuyên xảy ra hỏa hoạn Đến cuối tháng 4 lại có thêm một vụ cháy trên đường Tây Hoành ở Nam Môn Đám cháy lan từ đông sang Tây, trong ngõ đến ngoài hẻm Gió thổi dữ dội, hai bên đường lửa cháy ngút trời Ở phía bắc con đường, có một người đàn ông họ trương sống với vợ con trong ngôi nhà tranh ba gian Trước khi ngọn lửa ập đến, cả ba lẽ ra có thể thoát ra ngoài nhưng bởi vì loay hoay tìm cách đưa quan tài của mẹ ra khỏi đám cháy do đó cả nhà đều bị kẹt trong đó mà không thể ra được. Hai vợ chồng cùng bốn người con ôm quan tài khóc lớn, thề nguyện cùng quan tài mẹ hóa xác thành tro. Khi ấy, thủ hạ tuần phủ đang đốc thúc quân lính dập lửa, nghe thấy tiếng khóc nên sai lính trèo lên nóc nhà phía sau nhìn quanh xem tiếng khóc phát ra từ đâu. Sau đó phát hiện ra người nhà họ Trương đang ôm nhau khóc bên trong. Tuy nhiên khi quân lính thả dây xuống để kéo cả ba ra ngoài thì vợ chồng ông Trương cùng kêu lên Linh cửu của mẹ tôi ở đây, làm sao mà bỏ mặt được. Mấy đứa con cũng kêu khóc, cha mẹ con nguyện chết cùng bà. Chúng con không nên chết vì cha mẹ mình sao? Chấm và cũng không chịu đi lên. Ngay sau đó ngọn lửa ập đến, những người lính nhảy qua mái nhà để tránh lửa, vậy mà suýt nữa còn bị thiêu cháy ai nấy đều cho rằng mấy người nhà họ Trương nhất định đã bị lửa thiêu thành tro rồi. Họ buồn bã dõi mắt nhìn về phía ngôi nhà mà không khỏi thở dài. Sau khi đám cháy được dập tắt, những người lính quay lại kiểm tra hiện trường và bất ngờ phát hiện ra duy nhất ngôi nhà họ Trương là còn nguyên vẹn. Thì ra một cơn gió lốc đột nhiên thổi tới, để ngọn lửa quay về hướng Bắc, tạt qua sau nhà họ Trương thiêu rụi kho đồ của nhà hàng xóm rồi lại quay về hướng Tây. Thực sự đã bỏ qua nhà ông ấy. Nếu không được thần Phật bảo hộ thì làm sao có kỳ tích này được? Câu chuyện trên rất giống với sự việc của người quả phụ được ghi lại trong loan Dương Tiêu Hạ Lục, đặc biệt là khi mà những người con của vợ chồng ông Trương cũng đồng tâm làm tròn đạo hiếu. Điều này thật sự là hiếm có. Giống như câu nói, nhị nhân đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, hai người một lòng bẻ được vàng Huống chi là đến sáu người đồng tâm Một cô gái tội nghiệp kêu lên một tiếng Sám xét còn có thể phóng xuống Huống chi là sáu người họ đều hiếu thuận Lòng chân thành có thể cảm động trời đất quỷ thần Tuy vận mệnh đã định nhưng vẫn có thể vãn hồi Con người tu dưỡng đạo đức Hướng thiện mới có thể thay đổi số mệnh Câu chuyện trên là một trong những ví dụ chân thực về điều đó Nhân quả thiện ác chính là thiên lý xưa nay chưa bao giờ thay đổi. Hết thảy đều có lý do. Có một người làm trong học viện hàng lâm tên là Thái Quý Thực, ông ta có một người giúp việc quê ở Bắc Kinh. Anh ta thông minh, tinh ranh và thích ứng nhanh. Quý Thực cảm thấy rất tin tưởng và tự hào về anh ta. Một ngày nọ, hai đứa con trai nhỏ của anh ta đột nhiên chết thảm, vợ anh ta cũng treo cổ tự vẫn mà chết. Vì không biết lý do nên chỉ có thể đưa họ chôn cất mà thôi. Mẫu thân của anh ta nói với người khác, vợ nó ngoại tình, tính đầu độc chồng rồi đưa con đi lấy chồng khác, sau đó lén mua thạch tính bỏ vào bánh, đợi chồng về ăn, không ngờ lại bị hai con ăn trộn. Ăn xong thì ngắm thuốc và chết, vợ nó hối hận nên đã tự tử. Lúc ấy bà đứng nấp ngoài cửa sổ nghe ngóng, nhưng chỉ nghe được đại ý âm mưu này mà không biết kẻ gian phu là ai. Người giúp việc của quý thực không lâu sau lại cũng mắc bệnh mà chết. Sau khi anh ta qua đời, một người bạn chờ lúc không có ai, bèn nói với thái quý thực, chủ nhân tin tưởng anh ta như vậy, mà anh ta lại trăm phương ngàn kế lừa gạt ngài. Tôi không kể chuyện khác, chỉ kể chuyện hôm đó nhé. Anh ta nói rằng ông sẽ đến khu viên Minh Trực đêm vào canh tư. Vì vậy, anh ta đã cố tình thả con lừa kéo xe của ông ra, khiến người lái xe phải đuổi theo nó, chờ mãi không thấy người lái xe quay lại. Thấy sắp tới canh tư mà đi mượn xe người khác thì cũng không kịp, nên ông vội kêu anh ta chạy đi thuê xe. Anh ta lại nói sắp có bảo, không bỏ ra 5.000 tiền là không kêu xe đến được đâu. Ông không còn cách nào khác đành phải đồng ý, anh ta cố ý bận rút tiền của chủ nhân. Chuyện này không quá đáng sao Gia đình anh ta gặp đại họa có lẽ là vì những điều này. Quý thực nghe xong liền thở dài, nói vậy thì hay hay, tôi còn làm tưởng cậu ta là người hiểu chuyện. Có danh tiếng nhưng không nhất định trong sạch. Một người tên Dương Huệ Đình kể rằng có vị quan viên trong làng của ông đã từ quan về nhà, đóng cửa đọc sách, không tham gia các việc bên ngoài, chỉ tận hưởng niềm vui ẩn cư nơi núi rừng khổ não duy nhất là ông không có con trai để đối dõi tông đường. Đến tuổi già, vợ ông mới sinh được một cậu con trai, và đương nhiên ông hết mực yêu thương. Lần nọ, cậu con trai này không may lâm vào tình trạng nguy kịch và sắp chết vì bệnh thủy đậu. Nghe nói có một đạo sĩ ở núi Lao có thể đoán trước được tương lai, nên ông liền đích thân đến hỏi chuyện. Đạo sĩ cười nói, lệnh lan còn nhiều việc phải làm, làm sao bây giờ chết được. Nghe vậy, ông đã tìm một đại phu tốt chữa bệnh cho con trai mình. Tuy hết lòng vì con, nhưng không ngờ sau này đứa con trai lớn lên lại rất kiêu ngạo, phung phí, làm bại hoại gia quy, đến nỗi sau này mọi người trong nhà phải lưu lạc ăn xin, tổ tiên cũng không ai phụng thờ hương khói. Người dân trong làng thắc mắc, vị quan này mặc dù không làm nhiều việc thiện, nhưng chưa phạm tội gì, đáng ra không nên có đứa con trai như vậy. Ông trước là một học trò nghèo, làm tri huyện chỉ 10 năm mà đã gom góp được mấy chục ngàn tiền. Chẳng lẽ có gì đó khuất tức trong con đường làm giàu của ông? Có người nói, không thể nhìn xét vẻ bề ngoài như vậy được, biểu hiện bề ngoài của ông ta như thế, nhưng không ai biết rằng ông ta có trong sạch lúc làm quan hay không, điều đó chỉ có trời đất và bản thân ông ta mới tỏ. Cổ nhân có câu, người đáng thương ác có chỗ đáng trách, trời đất không tự nhiên mà giáng họa cho bất cứ một ai. Có những điều con người không biết, nhưng thần Phật thì đều biết rất rõ ràng. Thiên lý là công bằng, hết thảy đều có lý do. Tiếp theo, tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện. Công lý có thể đến muộn nhưng không bao giờ vắng mặt. Nếu làm quan mà lợi dụng chức quyền để theo dệt tội trạng, bức hại người vô tội thì chính là tội ác lớn. Dù là vì nhận hối lộ hay bị cấp trên ép thúc thì trước sau cũng không tránh khỏi sự trừng phạt. Đạo làm quan thời xưa Sau khi nước tần thống nhất Trung Hoa và thành lập triều đại đầu tiên vào năm 221 trước công nguyên đã lập ra vi lại chi đạo, đạo làm quan đều rõ ràng lại vị dân cương, các quan chức phải làm gương cho nhân dân và tuân thủ năm nguyên tắc ôn hòa, lương thiện, cung kính nghiêm trang, cần kiệm và khiêm nhường Năm hành vi trái với đạo đức mà một vị quan thanh liêm cần tránh đó là khoác lác, kiêu ngạo, lạm quyền, dĩ hạ phạm thượng và tham tài, bỏ người. Các quan chức không được phép xử oan người vô tội và lạm quyền giết người. Họ phải thi hành công vụ nghiêm minh và liêm chính, ban thưởng cho người lương thiện, ra sức khuyến thiện và nghiêm khắc trừng phạt kẻ hành ác. Trong thời kỳ trinh quán chi trị 627-649, dưới thời trị vì của Hoàng đế Đường Thái Tông đã thi hành bộ đường luật, lấy lễ và nhân làm tông chỉ. Đường luật là bộ luật hình sự được bổ sung bởi các đạo luật và quy định dân sự. Bộ luật của nhà đường được coi là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của luật truyền thống Trung Hoa và có ảnh hưởng sâu rộng đến các triều đại sau này, cũng như ở các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Trong mỗi triều đại trong lịch sử, đều có các vị quan thanh liêm, tấm lòng cương trực, vì nước vì dân. Nhưng bên cạnh đó cũng có những người lạm dụng quyền lực để trục lợi, coi thường dân nghèo, ức hiếp kẻ yếu. Có câu thiện ác hữu báo, nếu hành động tốt sẽ được phúc báo, còn ngược lại khi làm việc ác sẽ gặp phải báo ứng. Dưới đây là một vài ví dụ điển hình. Cự tuyệt làm giả án kiện được thăng quan hưởng phúc. Trong di kiên chí, một tuyển tập truyện của tác giả Hồng Mại thời Nam Tống 961.279 có ghi lại rằng tại huyện Trần Châu, tỉnh Hà Nam Trung Quốc có viên quan ngoại tên là Trương Thành Hiến. Khi ấy ông đang thay mặt quan huyện úy của huyện Khâu xử lý một vài công vụ thì có hai băng cướp bị bắt, tổng cộng có 15 người tội phạm. Khi viên huyện úy trở về, ông ta muốn gộp hai vụ án thành một mục đích là để tạo ra một vụ án lớn, vì nếu cùng lúc có thể bắt được một số lượng lớn phạm nhân thì ông ta chắc chắn sẽ được thăng chức. Khi vụ việc được đệ trình lên quận thú, ông này đã hỏi ý kiến của Trương Thành Hiến. Trương đã không đồng ý và nói rằng huyện úy nhờ vụ việc này mà thăng quan tiến chức thì hạ quan cũng rất đổi vui mừng. Nhưng nếu ngài yêu cầu tôi theo dệt tội danh, làm điều dối trá thì xin thứ lỗi hạ quan đây không thể giúp ngài được. 12 năm sau, khi Trương đang nhậm chức ở Giang Hoài, ông đã mơ thấy mình đi đến một tòa đại điện và thấy Diêm Vương đang ngồi trên đại sảnh. Diêm Vương hỏi Trương, ngươi có nhớ chuyện xảy ra ở Trần Châu cách đây 12 năm trước không? Trương trả lời, vâng, tôi nhớ rất rõ, nhưng bây giờ không còn lưu giữ lại hồ sơ để đưa cho ngài xem. Diêm Vương nói, không cần đâu. Những chuyện ở nhân gian đối với từng cá nhân ta đều ghi chép lại rất chi tiết. Khi Trương bước ra khỏi điện, hai quỷ sai canh gác cổng đã đưa cho Trương một khúc vải gấm, nói rằng đây là phần thưởng xứng đáng cho những việc ông đã làm. Quả nhiên, vốn là người hiếm muộn con cái, trong năm đó vợ ông đã hạ sinh một cặp song sinh trai gái. Bảy năm sau, ông được thăng chức làm quan phủ trong triều. Những năm về sau, cuộc sống của ông rất an nhiên, hạnh phúc bị các thọ mệnh khi làm chức hại người. Trong cuốn Di Kiên Chí cũng ghi lại câu chuyện về Tần Đại là anh trai của Tần Cối, một gian thần khét tiếng trong triều đại Nam Tống. Tần Cối là người đã câu kết với nhà Kim, kẻ thù của nhà Tống, để gài bẫy và hại chết Nhạc Phi, một vị tướng trung hiếu của đất nước. Khi Tần Đại làm tri châu ở Tuyên Châu, ông rất lạm dụng quyền hành. Có một lần, ông đã tự ý phái các quan sai đến bắt những người trong làng chừng cất rượu riêng cho nhà mình. Dân làng tưởng rằng các quan sai là toán cướp nên đã bắt họ lại và áp giải đến nhà môn. Tần Đại lập tức thả người của mình ra, đồng thời ra lệnh bắt giữ ba người dân của gia đình đó, gồm ông nội và hai cháu trai, với tội danh lén chừng cất rượu. Cả ba người đã bị trói và bị đánh 100 roi. Khi được cởi trói, cả ba đều đã chết. Tất cả mọi người trong nha phủ đều biết anh trai của Tần Đại là tể tướng Đương Triều, nên không một ai dám nói gì về vụ việc Tần Đại ngang nhiên tra tấn đến chết ba người dân trong làng. Nhưng bất ngờ một năm sau, Tần Đại cũng đột ngột qua đời. Sau khi Tần Đại mất, vị tri châu mới tên là Dương Nguyên Trọng được bổ nhiệm lên thay. Một buổi sáng nọ, khi ông đang giải quyết công việc ở nhà môn, thì từ xa có hai người đàn ông lạ mặt áp giải một tên tù nhân bị xích đi vào. Một người trong số họ nói, chúng tôi đến đây là muốn tìm lại hồ sơ vụ án cách đây một năm. Có ba người vì chân cất rượu mà bị tra tấn đến chết. Vì là quan mới nhậm chức nên Dương Nguyên Trọng không biết gì về vụ án đó, nhưng khi ông đang tra tìm lại các hồ sơ thì ba người kia đã biến mất. Nghi ngờ điểm bất thường trong vụ việc, Ông đã hỏi viên thư trong phủ để biết rõ về tình tiết của vụ án. Viên thư đã đưa cho ông hồ sơ vụ án, đồng thời kể lại toàn bộ sự việc Tần Đại đã tra tấn ba người dân đến chết như thế nào. Dương Tri Châu nghe xong đã vô cùng sốc, ông nói viên thư hãy sao chép lại hồ sơ vụ án một cách cụ thể. Sau đó, ông đi mua 10.000 tiền âm phủ về và đốt chúng cùng với tập hồ sơ. Có câu người không trị thì trời trị, quy luật nhân quả vốn rất công bằng. Tần Đại đã chết nhưng không có nghĩa là mọi tội lỗi của ông ta đã được xóa bỏ. Dường như những bất công nơi thế gian đều được phán xử lại tại địa phủ. Đời người ngắn ngủi, dù làm quan chức có to đến đâu thì bất quá là mấy chục năm. Vậy nên hãy tranh thủ lúc có quyền thế trong tay mà làm việc thiện tích chút công đức cho bản thân và gia đình. Đừng vì danh vọng tiền tài hay áp lực mà làm việc trái với lương tâm